không ở dưới quay tà lô ở dưới loài chim thù họ hàng cái đường eo cuối bằng này rất là cao to và đặc điểm đó chính là đầu hói và cổ dài rồi sau đây sẽ có một phần quà hấp dẫn dành cho một vị khách may mắn nha đó là quý vị chỉ cần đoán chính xác là năm nay chim già đệ của chúng tôi là bao nhiêu tuổi quý vị nào mà đoán chính xác tuổi thì không quà đặc và tiếp sau đây người bạn Charlie chúng tôi sẽ gửi lời hỏi thăm sức khỏe đến tất cả những vị du khách ở đây nhé. Charlie, how are you?